Volodymyr Zelensky về tầm quan trọng của đối thoại trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Đài Russia Today cho biết, ông Embalo cho biết trong cuộc họp báo chung với ông Zelensky tại thủ đô Kiev, Ukraine vào ngày 26 tháng 10, một ngày sau cuộc gặp với ông Putin. Tổng thống Putin đã nhờ tôi gửi thông điệp đến ngài để nói với ngài cân nhắc rằng một cuộc đối thoại trực tiếp là rất quan trọng cho các hành động chung trong tương lai của chúng ta. Ông Embalo cho biết, một đoạn video của cuộc họp báo đã được công bố trên kênh Telegram của ông Zelensky với phần phát biểu của ông Ebalo được dịch sang tiếng Ukraine. Tổng thống Gunia cho rằng bản thân là người đang đóng góp vào việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Ukraine. Trước khi gặp ông Zelensky, ông Ebalo nói với các phóng viên rằng ông nhận thấy nhà lãnh đạo Nga rất cởi mở trong việc đàm phán với Tổng thống Zelensky và rằng ông mong có thể truyền đạt tín hiệu này tới nhà lãnh đạo Ukraine. Đáp lại phát biểu của ông Ebalo tại cuộc họp báo, Ông Zelensky nói để xây dựng cầu nối giữa các quốc gia, một bên không nên cho nổ tung cơ sở tầng. Nhà lãnh đạo Ukraine rõ ràng đang đề cập đến các cuộc không kích của Nga nhằm vào cơ sở tầng năng lượng tại Ukraine trong những tuần qua. Moscow nói các cuộc không kích là để trả đũa cuộc tấn công của Kiev tại cầu Crimea. Tổng thống Zelensky cũng nói rằng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng liên quan đến sự tôn trọng của một quốc gia đối với một quốc gia khác, bắt đầu từ việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và biên giới của quốc gia đó. Đầu tháng 10, ông Putin đã viện dẫn việc Ukraine từ chối đối thoại là lý do khiến hai nước không thể đàm phán tiếp tục. Ông cũng lưu ý rằng trong suốt các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi cuối tháng 3, Nga và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ. Song, ngay khi quân đội Nga rút khỏi Kiev, giới lãnh đạo Kiev đã mất hết tất cả mong muốn để tiến hành các cuộc đàm phán. Bình luận của ông Putin được đưa ra không lâu sau động thái ngày 4 tháng 10 của ông Zelensky khi ông ký sắc lệnh tuyên bố triển vọng đàm phán Ukraine với ông Putin là điều không thể. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev vẫn sẵn sàng đối thoại với Moscow nhưng với một tổng thống khác. Sau khi ông Putin tuyên bố sắp nhập 4 khu vực của Ukraine là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson vào Nga. Tổng thống Nga Putin cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu. Trong lúc quân đội Nga tập trận hạt nhân rầm rộ, Tổng thống Putin đã đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự trên quy mô toàn cầu. Căng thẳng gia tăng sau cáo buộc bom bẩn. Tổng thống Nga Putin vừa tái khẳng định quan điểm của Moscow rằng Ukraine đang chuẩn bị sử dụng một quả bom bẩn, một loại thiết bị nổ thông thường nhưng chất đầy vật liệu phóng xạ sẽ bung ra khi quả bom phát nổ. Giới chức Ukraine và các nước phương Tây đã bác bỏ cáo buộc đó của Tổng thống Putin và giới chức Nga. Họ cho rằng Điện Kremlin đang đưa ra lời cảnh báo để tạo cớ cho một cuộc tấn công mới nhằm làm leo thang căng thẳng Ukraine. Trong cuộc họp với lãnh đạo tình báo của cộng đồng các quốc gia độc lập SNG ngày 26 tháng 10, Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng nguy cơ xung đột lớn hơn trong khu vực và trên thế giới vẫn rất cao. Từ đó ông khuyến cáo gia tăng an ninh quanh các cơ sở tầng trọng yếu. Lặp lại quan điểm của nhà lãnh đạo Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow sẽ tiếp tục mạnh mẽ theo đuổi các cuộc cáo buộc của họ nhằm vào ý đồ của Ukraine triển khai một quả bom bẩn trong xung đột. Hiện chưa một quân đội chính quy nào sử dụng bom bẩn. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng Mỹ đã biến Ukraine thành công cụ phục vụ chính sách đối ngoại của họ. Ông cho rằng Ukraine đã trở thành khối phá thành trong tay Mỹ để chống phá Nga. Liên minh nhà nước giữa Nga và Belarus và chống lại Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO cũng như Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG. Nga tập trận tấn công hạt nhân quy mô lớn, Mỹ bất an Cũng trong ngày 26 tháng 10, Tổng thống Putin đã giám sát cuộc tập trận hạt nhân của quân đội Nga đây là lần đầu tiên Nga diễn tập cho kịch bản chiến tranh hạt nhân kể từ khi họ phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng thống Putin đã theo dõi hoạt động diễn tập thực địa của lực lượng hạt nhân chiến lược. Từ trung tâm chỉ huy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã báo cáo với ông Putin rằng các lực lượng tiến công chiến lược đã thực hành đòn tấn công hạt nhân ồ ạt đáp trả cuộc tấn công hạt nhân của đối phương. Tổng thống Putin đã đặt lực lượng hạt nhân của mình trong trạng thái báo động cao vào tháng 3. Thông cáo của Điện Kremlin có đoạn Tất cả nhiệm vụ đề ra trong huấn luyện các lực lượng răn đe chiến lược đã được hoàn thành đầy đủ. Tất cả các tên lửa đều đánh trúng mục tiêu. Mặc dù Moscow đã thông báo trước cho Washington về cuộc tập trận, Mỹ vẫn cảm thấy bất an khi mà họ chỉ được thông báo đúng một ngày trước hoạt động quân sự đặc biệt này. Theo Điện Kremlin, các lực lượng dân đe hạt nhân trên bộ, trên biển và trên không tham gia diễn tập này. Trong số các vũ khí được Moscow kiểm tra lần này, có tên lửa đạn đạo liên lục địa Yas được phóng từ sân bay vũ trụ Preset ở vùng Ankares và tên lửa đạn đạo Sineva được phóng từ biển Belarus. Ngoài ra, ít nhất là một tàu ngầm hạt nhân và 20 bay ném bom chiến lược Tu-95 đã được triển khai trong tàu trận. Giới chức cầu vùng sắp nhập hướng tới mục tiêu tổng tiến công. Trong khi đó, giới chức cầu vùng Donbass tuyên bố rằng lệnh động viên một phần do Tổng thống Putin ban bố cách đây một tháng sẽ tạo cơ sở cho tổng tiến công nhằm vào Ukraine trong các tháng tới, ngay cả khi các lực lượng Kiev đang chuẩn bị tấn công chiến lược nhằm vào Kherson ở miền Nam. Rodion Mirosnik, đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại Moscow nói với hãng tin TASS các lực lượng tăng cường và lực lượng dự bị có được nhờ lệnh động viên một phần cũng như là việc thiết quân luật và việc tích hợp các vùng lãnh thổ mới về quân sự sẽ được sử dụng để mở một cuộc tấn công tổng lực vào chế độ Ukraine. Đó là lý do vì sao thời gian đóng vai trò rất quan trọng vào lúc này. Ông nói thêm, việc phá hủy hệ thống năng lượng, liên lạc và hậu cần sẽ là tiền đề vững chắc cho thắng lợi trong tương lai trước chính quyền được NATO thuẫn. Sắc lệnh động viên lực lượng dự bị của Tổng thống Putin được ban hành vào ngày 21 tháng 9 theo hướng mở. Sắc lệnh không nêu chi tiết số người được huy động và quân đội cũng như giới hạn trên của việc tuyển quân là gì. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố mục tiêu là đưa thêm 300.000 quân dân thường vào hàng ngũ quân đội Nga hoạt động tại Ukraine. Một số nguồn tin độc lập cho rằng Nga đặt mục tiêu động viên tới gần 1 triệu người vào quân đội. Điện Kremlin đã bác bỏ các thông tin này. Bom bẩn là gì mà khiến Nga phải liên tục cảnh báo? Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 23 tháng 10 thông báo với những người đồng cấp phương Tây rằng Kiev có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công bằng bom bẩn để đổ tội cho Moscow. Ukraine lập tức bác bỏ cáo buộc này, đồng thời nói rằng cáo buộc của Nga là dấu hiệu cho thấy Moscow đang tự lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy để đổ lỗi cho Kiev. Nếu một cuộc tấn công bằng bom bẩn xảy ra, nó có thể ảnh hưởng đến những vùng đất rộng lớn, gây nguy hiểm cho hàng ngàn người và làm khủng hoảng leo thang nghiêm trọng. Bom bẩn là gì? Bom bẩn về bản chất là một vật liệu nổ thông thường có chứa chất phóng xạ, có thể là Eugenia, Clotinia hoặc các phụ phẩm chất thải phóng xạ khác. Bom bẩn không gây ra vụ nổ hạt nhân, do đó không gây ra sự hủy diệt vật chất trên diện rộng giống như vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, mục đích chính của bom bẩn là phát tán ô nhiễm phóng xạ ra các khu vực rộng, hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm km, khiến những khu vực này trở thành nơi không thể sinh sống được, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người dân hoặc quân đội. Sự nguy hiểm của bom bẩn Vào đỉnh điểm của chiến dịch mang tên cuộc chiến chống khủng bố ở Mỹ đầu những năm 2000, các nghị sĩ đã đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu những kẻ khủng bố nắm giữ các vật liệu phóng xạ và kích nổ chúng ở hạ Manhattan hoặc thủ đô Washington. Tờ Sputnik gọi bom bẩn là vũ khí dành cho kẻ yếu. Bom bẩn có thể được chế tạo dễ dàng đến đáng ngạc nhiên. Vào năm 2016, một cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ đã cho thấy việc tạo ra các công ty giả mạo để lách các hạn chế đối với việc mua vật liệu phóng xạ là khá đơn giản. Vì sao Nga cảnh báo về bom bẩn? Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tổ chức một loạt cuộc điện đàm với những người đồng cấp Pháp, Anh, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 23 tháng 10. Trong đó, ông bày tỏ lo ngại về những hành động khiêu khích mà Kiev có thể tiến hành liên quan đến việc sử dụng bom bẩn. Đáp lại, Pháp, Anh và Mỹ đều bác bỏ những cáo buộc sai trái một cách rõ ràng của Nga. Hôm 24 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng mối đe dọa đánh bom bẩn là có thật và sẽ không ngừng tồn tại chỉ vì các quan chức phương Tây từ chối tin vào điều đó. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẽ đưa vấn đề lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh rằng Moscow có thông tin cụ thể về các tổ chức khoa học Ukraine sở hữu công nghệ chế tạo bom bẩn. Kiev có năng lực chế tạo bom bẩn không? Trong một cuộc họp báo hôm 24 tháng 10, chỉ huy lực lượng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học Nga Igor Kizilov cảnh báo rằng Ukraine có công nghệ và nguồn dự trữ chất phóng xạ dồi dào để chế tạo một quả bom bẩn, bao gồm khoảng 1.500 tấn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động, 22.000 tổ hợp nhiên liệu đã qua sử dụng được lưu trữ tại kho chứa chất thải của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong đó có Eugenia 235 và Platinum 239, các đồng vị phân hạch chính được sử dụng trong vũ khí hạt nhân. Theo ông Kizilov, Kiev có khả năng lưu trữ hàng chục nghìn mét khối chất thải phóng xạ tại một số cơ sở xử lý chất thải, và có thể khai thác tới 1.000 tấn quặng Eugenia mỗi năm. Ông Kizilov nhấn mạnh các cơ quan nghiên cứu của Kiev có đủ trình độ để dễ dàng chế tạo bom bẩn bao gồm Viện Vật lý và Công nghệ cô huyền thoại từng tham gia chế tạo vũ khí hạt nhân của Liên Xô, và Viện Hàn Lâm Khoa học Nghiên cứu Hạt nhân. Có phân biệt được bom bẩn và bom hạt nhân không? Trong trường hợp không tận mắt chứng kiến vụ nổ của một quả bom bẩn hoặc vũ khí hạt nhân năng suất thấp, có thể không xác định ngay được nguyên nhân gây ra vụ nổ. Tuy nhiên theo thời gian, các yếu tố như dữ liệu hoạt động địa chấn trên mặt đất, thiệt hại đối với môi trường xung quanh và ước tính killer tần lực một kilo từng tương đương với năng lượng tạo ra từ vụ nổ 1.000 tấn tình nguyện trẻ có thể giúp xác định thủ phạm. Như Trung tướng Kizilov đã cảnh báo trong bài thuyết trình của mình, nếu Kiev tiến hành khiêu khích bằng bom bẩn, phương Tây có khả năng sẽ bám vào đó để đổ lỗi cho Nga. Ông Kizilov cáo buộc Kiev ngụy trang một vụ nổ bom bẩn như một vụ nổ đầu đạn hạt nhân năng suất thấp của Nga có chứa urania được làm giàu.